thanh tra của Sở Giao thông tỉnh Ninh Bình Đấy, Và chúng tôi mua của chính chủ luôn Đi cực kỳ giữ gìn, thường xuyên bảo dưỡng ở hãng Cho nên chiếc xe này còn cực kỳ là đẹp luôn Đấy. Tính đến thời điểm này mà chiếc xe này máy số vẫn còn zin nguyên bản thì chúng tôi thấy là hiếm có luôn quý vị nhá Tí nữa đi vào từng phần chi tiết thì chúng tôi sẽ giới thiệu thật kỹ cho quý khách hàng được biết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 cam kết zin từ A đến Z luôn đây và cái mặt là đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn khá là trong nha quý vị nhá cái đèn này mà chúng ta cần nó sáng hơn nữa thì chúng ta về chúng ta xúc rửa một chút thôi là cũng sáng như mới tinh luôn quý vị nhá Đấy, vẫn là đèn pha xịn theo xe từ đầu quý vị nhá Đấy, đèn xịn theo xe thì chất lượng nhựa của nó tốt hơn rất là nhiều quý vị Đấy. và cái mặt ga lăng của nó đây cái mặt ga lăng này đã lên form mới rồi Mặt ga lăng của nó được thiết kế to, rộng Và các cái giải inox được chạy đều sang hai bên Chính giữa là cái biểu tượng Ford Một à, thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ nước Mỹ Và cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn khá đẹp Nó vẫn là cái đèn zin theo xe Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố Hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị nhá Và cái ba đờ sốc phía trước này đây Chúng ta thấy nó cũng còn rất là khớp khít luôn không có dấu hiệu gì của sự à, nứt vỡ cong vênh hay bị đắp ma tiết nhiều đâu và phía dưới là cái đèn à, sương mù Đấy, giúp chúng ta đi vào các cái à, buổi nhập nhọn tối hoặc là những cái hôm trời sương mù đấy rất là thuận lợi luôn quý vị nhá giúp chúng ta vận hành à, hay là nhìn các cái vật cản phía trước à, được dễ hơn quý vị đấy và bây giờ sẽ là cái khoang lốp phía trước bên lái đây quý vị đây khoang lỗ của nó còn sáng trưng luôn quý vị nhá cái giảm sóc này chưa một lần thay quý vị nhá đấy đây khoang lỗ của nó đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu bốn quả lốp chủ nhân vừa mới thay xong nhá quý vị nhá đấy bốn quả lốp vừa mới thay xong vừa mới thay xong đây vẫn còn dâu đây quý vị đấy bốn quả lốp chủ nhân vừa mới thay xong đấy, được một tuần quý vị nhá đấy, dày bịch luôn chúng ta đi 3 năm nữa không phải nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây la răng của form 2004 đây chúng ta thấy rằng là được thiết kế đẹp hơn rất là nhiều Đấy, và không có dấu hiệu gì của sự xước khác xác hay bị nứt vỡ và vẫn là zin từ đầu luôn quý vị nhá không bị phết phẩy sơn nội hay là bị phết phẩy một giọt sơn ta nào vào cái la răng này đâu quý vị Đấy. cho nên chúng ta không sợ bị bạc màu hay bị xuống màu ở cái mặt la răng này đâu rất là đẹp luôn quý vị đây chúng ta thấy thân vỏ đây căng đét luôn các cái đường chỉ đây chúng ta thấy rằng là sắc nét luôn quý vị nhá đấy và đây cái khoang lỗ phía sau bên lái đây quý vị đấy chúng ta thấy còn xanh lét luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đến cái cua lốp này cũng còn còn luôn đây các đinh tán đây quý vị đấy các cái gót khoang lốp nơi tôi đang chỉ tay đây chúng ta thấy nó còn sáng như thế này không có dấu hiệu gì của sự cắt phá hay bị đắp matit đâu nhá cái khu vực này nó hay tiếp xúc với nước rất hay bị mọt dỉ nha quý vị nhưng chiếc xe này thì không quý vị nhá đây và cái lốp sau của nó đây Còn mới tinh luôn Vừa mới thay xong quý vị nhá Dầu riêng vẫn còn đây Quý vị nhá Đấy Lốp vừa mới thay xong quý vị Mới tinh luôn bốn quả lốp vừa thay xong Đấy cái mặt la răng của nó đây Cũng còn rất là đẹp luôn Không có dấu hiệu gì Của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu Và vẫn là sơn zin của nhà sản xuất từ đầu Quý vị nhá Chưa bị phết phẩy một giọt sơn ta nào đâu Quý vị Đấy, Và đến cái gót khoang lốp Cái cua lốp còn hết quý vị nhá Đây và cái đèn hậu phía sau đây Đấy, của nó vẫn là đèn hậu zin theo xe từ đầu Nhìn cực đẹp luôn Và lên form mới rồi thì nó có hai cái đèn soi biển số ở phía sau này Được thiết kế nhìn cũng khá là đẹp quý vị nhá Đấy, và ở giữa cũng là cái biểu tượng for laser và cái à, ba đờ sốc sau đây Chúng ta thấy rằng cũng còn rất là khớp khít, không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay là bị cong vênh gì đâu quý vị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 không có dấu hiệu gì của sự cắt vá nha quý vị nhá hiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn đây đấy chúng ta thấy gầm sáng trưng chưa không một vết mọt mục keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch luôn quý vị nhá đấy xe mỹ thì chúng ta không phải bàn rồi Đấy, tôn vỏ của nó thì không phải nghĩ rồi các loại xe nhật hay các loại xe của các hãng khác thì không có cái hãng nào có thể sánh được nhá quý vị nhá đấy và đây cái khoang lỗ phía trước cái giảm sóc này chưa thay đâu quý vị nhá đấy và cái giảm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 Đấy, và sau khi xem xong cái video của chúng tôi thì chúng ta cũng có thể đánh giá được đến trên 90% chiếc chất lượng của chiếc xe này. Bên cạnh đó là cái cam kết của chúng tôi với mỗi từng sản phẩm chúng tôi bán ra cho quý khách hàng quý vị nhá. Chúng ta thấy sai so với miêu tả, không đúng với thực tế thì chúng tôi ta có thể à, chúng tôi có thể hoàn lại tiền và nhận lại xe cho quý khách hàng luôn. Đấy. Với giá chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi nhìn như một chiếc xe máy một chút thôi nhưng mà chúng tôi chúng ta cũng đã sử dụng được một chiếc xe có thể nói là còn rất chất lượng luôn quý vị nhá đấy thân vỏ căng đét luôn nó có một một cái màu vàng cát là một trong những cái màu cũng đẹp nhất của cái dòng Ford Laser này quý vị nhá một cái dòng xe thần thánh đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi và được người Việt chúng ta rất tin dùng máy của cái dòng xe Ford Laser và cái dòng xe Mazda là đây chúng ta thấy đây ấy cái mặt tắp lô của nó đây còn sáng trưng như mới đấy, sản xuất cuối 203 lên form mới rồi cho nên là cái mặt bàn thờ rồi là cái phần nhựa phía trong nội thất này màu kem đấy, các đời trước là màu đen bây giờ là màu kem đấy, nhìn nó sáng hơn các quý vị nhá hiện đại hơn này các cái nhựa mặt tắp lô của nó còn tươi như mới luôn quý vị nhá điều đặc biệt nữa đây Chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này thì chúng ta biết là chiếc xe này nó chất lượng như thế nào quý vị nhá Đấy Đi ít đi nhiều chúng ta nhìn cái mặt vô lăng này Các cái khóe vô lăng này này chúng ta thấy mới chất lượng của nó như thế nào nhá Nó không bị mòn mờ hay bị sờn bị sứt một tí nào nhá Đây và cái mặt là phím còi của nó đây bên trong là được tích hợp túi khí đây chúng ta thấy là cũng còn sần nguyên như mới luôn đấy đi chúng ta hay bị hay bóp còi này hay chủ nhân đi rất là ít luôn đây đấy Cần số của nó cũng vậy đây Chúng ta thấy còn sần nguyên như mới luôn Đấy, đã được chủ nhân người ta sơn vân gỗ Màn hình, camera, lùi, khóa điều khiển Đầy đủ hết quý vị Đấy, chúng ta thì nhìn cái mặt tắp lô của nó mới chưa Đấy, kể cả cái tắp bi cửa đây Đấy, chúng ta nhìn thấy Đấy, các cái tay cửa đây Còn sần nguyên như mới quý vị nhá Đấy, kể cả cái tay phanh này như vậy đây Đấy, chúng ta thấy nó sần nguyên Như mới luôn quý vị nhá Đấy, rất là đẹp luôn Một cái sản phẩm chúng theo chúng tôi đánh giá là còn cực kỳ là chất lượng luôn đấy, điều đặc biệt được nó là đây trần của nó đây còn căng đét luôn không bị sờn xù hay bị xuống màu hay bị bẩn đâu quý vị nhá đây cái hàng ghế thứ nhất đây da là da cao cấp của nhà sản xuất luôn quý vị nhá rất là dày dặn may cầu kỳ và rất là phù hợp với cái nội thất của chiếc xe này quý vị nhá đây các con ốc này chưa một lần mở các cái chốt cửa của nó đây còn sáng trưng chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị đấy đây các cái hốc cửa của nó đây cũng còn sáng luôn đây đấy cái táp bi cửa đây đấy, biểu tượng for laser đây các cái chốt cửa này chúng ta còn thấy nó mới như thế này đấy và đã được chủ nhân người ta dán phím chống nắng xung quanh xe rồi dán phím Vekun là một trong cái thương hiệu ờ, kính chống nắng nổi tiếng của Mỹ và rất là đắt tiền đấy quý vị nhá. Đây các cái tay cửa đây, chúng ta thấy nó còn sần mới như thế này Không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá. Đấy, đã được chủ nhân người ta sơn vân gỗ rồi, rất là đẹp luôn. Đấy xe của Thanh tra này, đấy xe của thanh tra phó tránh thanh tra sở giao thông đấy, sở giao thông vận tải của tỉnh ninh bình đấy, quý vị nhá đấy phó tránh thanh tra đường bộ đấy, đấy đấy của tỉnh ninh bình nhá đấy cho nên còn rất là chất lượng luôn đấy keo chỉ thì đây không mất một phân nào quý vị nhá đấy keo chỉ không mất một phân nào các chốt cửa đây đây các đinh tán này chốt cửa này chưa một lần động chạm cửa lên một lết đây kể cả cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy nó cũng không bị à, mọt mục một chút nào đâu đấy nội thất thì quá đẹp luôn sáng trưng luôn quý vị nhá chỉ với 162 triệu đồng thôi giá trên đã bao gồm rút hồ sơ rồi quý vị nhá đây chúng ta thấy các cái tay cửa của nó đây đấy các cái phần nhựa phía dưới đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá đã được chủ nhân người ta sơn vân gỗ rồi quý vị nhá đấy đây keo chỉ của cánh sau đây đấy chúng ta thấy còn cũng khá là đẹp luôn quý vị nhá đấy các cái chốt cửa này chưa một lần mở đây đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá đấy đây khoang lốp đây đấy gầm đây hàng ghế thứ hai của nó đây may rất là cầu kỳ luôn hai vùng điều hòa nhá quý vị nhá đấy, trần thì sáng trưng căng đét luôn quý vị nhá Đấy, chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách một cái sản phẩm có thể nói cực kỳ là chất lượng luôn Đó chính là chiếc xe Ford Laser Sản xuất cuối năm 2003 Đăng ký lần đầu 2004 Form mới rồi quý vị nhá Điều đặc biệt là chiếc xe này còn rất là chất Đây chúng ta nhìn cái vô lăng của nó đây Chúng ta mới biết là nó chất lượng như thế nào Không bị mòn mờ bóng Quý vị nhá Mặt vô lăng như mới luôn Đấy cái táp đi cửa của nó đây Chúng ta thấy các cái phím bấm lên xuống kính đây, cũng còn rất là đẹp Đấy nhựa của phía dưới của nó đây Đấy. Và đây keo kỳ chỉ của cánh lái đây Đấy, chúng ta thấy cũng không mất một phân nào cả các con ốc chưa một lần mở tem của nhà sản xuất đây quý vị nhá đây kể cả phần phía dưới đây đây chúng ta thấy rằng là nó cũng không bị mọt mục một chút nào đâu đấy các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đâu các cái chốt cửa đây quý vị đấy hàng ghế thứ nhất đây khá là sáng quý vị nhá đấy hàng ghế thứ hai đây đấy may rất là căng rất là cầu kỳ các cái tay cửa của nó đây chúng ta thấy cũng còn sần như mới luôn những cái xe khác là nó bị xuống màu rồi vàng khe rồi quý vị nhớ chiếc xe này thì không tắp bị cửa rất là đẹp phần nhựa phía dưới này cũng vậy đây keo chỉ của nó đây quý vị đấy các con ốc này chưa một lần mở đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị sơn lòng của nó còn sáng như thế này cơ mà quý vị đấy chúng ta thấy là như vậy đây cái khoang lốp phía sau đây nó còn sáng như thế lốp thì mới tinh luôn quý vị nhá đấy bây giờ đến cái cốp sau đây cái cốp sau Ờ, mỗi một cái video của chúng tôi thì nó thường dài đến hai ba mươi phút cơ Cho nên là chúng ta à, cũng mong quý khách hàng chúng ta dành thời gian để theo dõi hết cái video của chúng tôi Sau đó chúng ta đưa ra cái quyết định mua xe của mình thật chính xác Và cũng là để đỡ mất công cho quý khách hàng ở xa quý vị nhá Đây keo chỉ của nó đây quý vị nhá Đây các con ốc này không một lần động chạm cả lên mỏ lết Đấy sơn lòng của nó vẫn còn sáng trưng như thế này kia mà Đấy Đấy Đây các con ốc này như vậy chưa một lần mở keo chỉ đây Đấy, không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đây các cái lỗ đây vẫn còn tròn xoe luôn quý vị nhá đấy đây keo chỉ đây nữa này đấy không mất một phân nào quý vị nhá hai bên hông của nó đây không có dấu hiệu gì của sự đắp matit đây tinh tán vẫn còn đây đấy bên này cũng vậy đây đấy không có dấu hiệu gì của sự đắp matit ở đây quý vị nhá đấy là bây giờ đây cái khoang lốp đã được chủ nhân người ta dán chống ồn rồi quý vị nhá Là răng vẫn là là răng đúc luôn quý vị nhá Dở được chỗ nào tôi dở hết cho quý khách hàng xem luôn Đây tôn của nó đây Còn sáng trưng luôn quý vị nhá Này Đấy Sáng trưng hết cả một lượt luôn Đây Dở được chỗ nào dở hết cho quý khách hàng xem luôn Để phản ánh đúng thực tế luôn quý vị nhá Đấy Đây gầm của nó đây Đấy Chúng ta thấy nó còn sáng trưng như này nhưng mà không có mọt mục một chỗ nào luôn Quý vị nhá Đấy và bây giờ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 đây, chúng ta nhìn cái vô lăng này chúng ta biết là xe đi ít đi nhiều rồi. Các cái khóe vô lăng của nó còn như xe này xe mới chứ chắc đã bằng nó luôn. Quý vị nhá. Đấy. Và đồng hồ uh, tua máy nó chỉ nằm trong vòng 8 đến 900 vòng trên một phút. Một mức độ quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá. Đấy. Vô lăng nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy. Đây, cái táp bi cửa của nó đây. Đấy, rất là đẹp luôn nhá quý vị nhá. Đấy. Từ 200.000 khách hàng đã sử dụng. Đấy và bây giờ sẽ là vào đến cái khoang máy cái phần linh hồn của chiếc xe này một à, máy đại chất quý vị nhá đây được truyền tải đến cho quý khách hàng luôn máy đang nổ quý vị nhá đấy máy này chúng tôi mới chỉ có rửa xịt xịt qua nước lã thôi chưa có dọn rửa gì đâu dọn rửa là nó sáng trưng luôn quý vị nhá đây thứ nhất là keo chỉ của nó đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu các lỗ bấm nó còn vuông đét đây đinh tán đây quý vị nhá đấy, đinh tán đây đấy, không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đấy là cái cam kết của chúng tôi đây các cái lỗ bấm đây đấy theo chỉ đây đấy đây đến các con ốc này các cái dấu sơn này vẫn còn luôn quý vị nhá đây đấy giảm sóc chưa một lần thay quý vị nhá đây đấy sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn luôn máy thì đại chất rồi máy đang nổ quý vị nhá đấy chưa con ốc nào phải động chạm cờ lên mỏ lết đâu đây này chúng ta nhìn này đấy chưa con ốc nào phải động chạm cờ lên mỏ lết đâu quý vị nhá này đấy cái mặt máy này còn chưa ra đâu quý vị nhá đây đấy zin hết quý vị này các con ốc này chưa một lần mở nhá này các con ốc này này đây đấy chúng ta thấy zin đét chưa đây các con ốc đây zin đét chưa này các con ốc này như vậy zin đét chưa quý vị đây ốc chân máy đây quý vị đấy làm gì có dấu hiệu đây ốc chân máy đây đấy rồi ốc chân máy phía dưới này đây ốc chân máy đây vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất kia Đấy, chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của à, động chạm cờ lê mỏ lết đâu nhá đây hộp số của nó đây đấy, chúng ta nhìn thấy con ốc hộp số con ốc to to kia chưa đấy cũng không có dấu hiệu gì à, đây đấy các con ốc của cái két nước này đây chúng ta cũng thấy nó còn zin như thế này cơ mà đây các con ốc của két nước đây mặt máy đây đấy, chúng ta thấy còn chưa mở một lần nhá quý vị nhá đấy máy đại chất không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu cái răng của nó đây quý vị Đấy, các lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị đấy tem của nhà sản xuất đây đấy tròn xe như thế này cơ mà đinh tán đây đấy các lỗ bấm tròn xe đây đây đấy hai bên má của nó đây u giảm sóc đây quý vị đấy kể cả cái này nữa đây ta nhìn những con ốc này, này. chưa một lần động chạm từ lên mỏ lên vẫn còn vàng ươm luôn vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất đây này quý vị này đây. đấy cực đẹp luôn quý vị nhá là các con ốc này đây đấy chúng ta nhìn thấy nó đã bao giờ nó mở đâu quý vị đây nữa này đấy thế nó kinh khủng một chiếc xe có thể nói là tuyệt đẹp luôn quý vị đây các con ốc này như vậy chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết thì đầu máy đang nổ nhá đại đại chất luôn quý vị đây đấy các con ốc này sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn luôn đây này đấy chúng ta thấy có động chạm cờ lê mỏ lết gì đâu cực đẹp luôn quý vị đây đấy ốc này như vậy quý vị nhá máy đang nổ nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu đấy máy đại chất luôn quý vị nhá đấy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 sau đó được kết thúc video giới thiệu xe rẻ đây đến 23 phút rồi quý vị nhá Cũng rất là mong quý khách hàng chúng ta dành thời gian để theo dõi chiếc xe này quý vị nhá Đấy Phải thật kỹ như thế thì đỡ mất công cho quý khách hàng ở xa quý vị nhá Đấy, và để chúng ta đánh giá được đúng chất lượng của cái sản phẩm của chúng tôi Và chúng tôi luôn cam kết với quý khách hàng là Có như thế nào thì chúng tôi miêu tả đúng như vậy, đúng thực tế, đúng uh, sản phẩm Quý vị nhá Đấy,